Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người đến với channel của mình Mình là Huy đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với Chính tôn Minecraft Tôn Minecraft xíu khỏi nhà thì, Trước khi bắt đầu video thì mình mời các bạn hãy để lại cho mình một like Một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mới như khi mình ra video mới nha các bạn Thì trong video lần trước thì mình đã à, sẽ dùng một cái mà phán mẹ phán quả này và em trả cho mình một à, bộ giáp có thể gọi là màn rồi nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ à, đi vào khu rừng đó khu vườn vắn xanh xem có gặp bé sói nào không để thu phục nhé bây giờ thì mình sẽ phán ngay tối anh yêu quái luôn bây giờ thì mình sẽ về và à, mình sẽ lấy một ít sữa ở đấy và về xem có sướng được không để đi thuyết phục cũng chọi nhỉ giờ thì mình sẽ tìm vào khu rừng bánh xám để xem có gặp bé sót mấy sẽ để thêm à, ở trong khu rừng này để cứu thôi để sỏi nhưng mấy sẽ ở lại và để tìm một nữ nhị để coi có xuất hiện bé sỏi nó không nhỉ A few moments later. À, thì thôi, mấy giờ thủ phục cái bè sỏi này nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ trả lại bè về nhà của mình thôi. mấy chè là tiền ông ra nhà có ba tại một bờ lọc gỗ dâu gỗ chi dâu để mình để xây dựng một ngôi nhà cho bé sỏi nhỉ mình sẽ cắt cái đồng xứng nè đấy cắt cắt mình sẽ lại à, bớt lọc cái rừng để để sai mới nha cho cái sỏi nhỉ thêm một ít đen lồng một ít giá bò bây giờ thì mình sẽ đưa cái sỏi này mình mình sẽ định xây dựng cái nhà của hai bà sỏi này mình sẽ đặt một cột trừ và cạch ra khoảng 6 đến một cột trừ nữa đây là cắt khoảng một hai ba cắt bộ nó nhưng mình sẽ đặt sẽ có phần nếu khoảng ngồi xuống đến đây mình sẽ đẩy bài sỏi này đi ra cái chỗ mình đang xây dựng vậy. thì mình sẽ đặt thêm lấy một con trụ nữa mình sẽ đào một ít và đặt nó cái đại để lập phần đầu này HTML sẽ tạo để nó cần phải ba block nhé bốn block nó mới sẽ nổi lại cô tu đây là bạn gấu sâu này vào tại vì bệnh này thôi hôm nay sẽ đào đau hôm nay bạn bột sai này cho mọi người nên nó sẽ ốp phân gỗ sôi để làm san hôm nay nhỉ thôi lý do cho nên phải, làm một cái hàng rào à, mình sẽ làm làm hàng rào đi à thì đúng rồi là mình sẽ làm hàng rào mà giờ chúng ta phải hái cải cừ để đặt sự ngoài này nhỉ Đó, băng cửa sổ băng à, băng ra nhỉ em sẽ ra một cái ngay được này cho mấy giờ là làm phân viên mãi nó sẽ sử dụng bộ số sẵn để làm viên mình sẽ làm một cái mãi khá là đơn giản thôi máy sẽ về như thế này xong đặt đấy nó là đặt cả đây bọn này máy cũng sẽ đặt cả lên như thế này làm lẽ mà muốn làm phân loại như mình thì chém video và làm theo như mình nhỉ sẽ ốp nhé. nhẹ cho mình sẽ ba ba và đủ ở trong này cho nó sẵn à đặt đen trong này cho nó sẵn Để cho mình sẽ làm một vào cũng để ở đấy trang trí như là cái chậu ăn của à, mẹ sỏi nhỉ bây giờ thì mình sẽ đào chỗ này và đẩy mẹ sỏi mình video thì mình sẽ ra lại để làm sao giờ thì mình sẽ đi dọn dẹp đâu ngoài thôi à mình sẽ làm thêm một cái chỗ để tập bạn cũng nhẹ nhưng bây giờ mình sẽ vào nhà để chuẩn bị một dịp đâu nữa nhé bây sẽ lại phải Gaston để lan một cái gì để bạn nhỉ bây giờ thì mình sẽ đá tim một cái chỗ nào quan trọng để xảy thôi mình chỗ này được đây nên sẽ quyết định xảy ở chỗ này nhỉ thì mình sẽ chặt cái này đấy video cho mình để để tàu à, nó ra ở chỗ này nó sẽ là thằng vào và mua cạnh này mình sẽ rao năm nay để hôm nay bọn phải làm phim thì mình làm bạn cũng nhỉ Hay lại ra được thôi Em chỉ dọn sạch cỏ bị trắng này nhỉ nó sẽ chạy ra một ít cơ sập để à, biết là mình có bắn đúng hay không nhỉ ba bạn tổng viên họ sẽ đưa hát đưa hát lại họ lên đưa hát cho thấy họ lên nhỉ bây giờ thì mình sẽ tự cái chỗ này là thôi nó sẽ làm cái đường này để chậm để tập bạn gì cho nên sẽ đặt đặt chỗ này lại bây giờ thì mình sẽ chạy thêm một ít que nữa để làm cái chỗ đựng vật phẩm nhỉ mình sẽ ở đây và tập bạn ui hết cũng rồi lại cũng nữa. nên mình sẽ ngủ rồi tại để ra tại để mình sẽ làm thêm một cái máy phán định giờ mình sẽ đi làm máy phán màu ngọt nhỉ, Ôi, mình sẽ à, mà phóng bằng ngọc mình để sáu cho mình sẽ đi trong biểu né thôi nhỉ nó sẽ trong rồi phía sau nha này chỗ này là được rồi không bị lùng ngục nhẹ sẽ cho một trong khoảng cân này thôi nhé Yami sẽ đau vì hiện nay thì mình à, lập băng các tiếng hôn để không bị nhẹ anh dạ, sẽ trong bộ rừng địa ngục giữa này anh sẽ đào đấy và đặt vài cái đen đây nó là sẵn ngay chỗ gì vậy anh em mới sẽ tông vậy thôi Hôm nay mình sẽ làm có để đi lên nhỉ cái gì anh nói Đã đi dọn dẹp đâu rồi Mấy xe đi sao mấy nhá có vậy Dọn dẹp đâu rồi Ok, các bạn thì trong video ngày hôm nay thì mình đã à, sinh con ông thầy trời mát ra sức khỏi đấy nhỉ. Mình đã xây dựng sống cho bé sỏi một ngôi nhà ở nhỉ. Thì à, à, mình để các bạn để thích video này thì mình mời các bạn này để là cho mình một like một đăng ký kênh để ủng mình nhá. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để các bạn mình khi mình làm video mới các bạn. Còn bây giờ thì Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.